Ơ kìa Sao nhỉ Sao cả mỏi mỏi gì ta Không biết bị sao luôn ấy. Mệt thật oh. nào sẽ thế Đau ở cực cổ nào sẽ thế Nên ta đau ở cực cổ nào sẽ thế Đau ở cực cổ rồi làm sai thế nên tao đau hết cả cổ này rồi làm sai thế đau hết cả cổ rồi làm sai thế đau hết cả cổ rồi làm sai thế nên nên tao đau hết cả cổ rồi làm sai thế đau hết cả cổ rồi làm sai thế đau hết cả cổ rồi làm sai thế nên nên tao đau hết cả cổ em chỉ